thân vỏ của nó thì còn rất là mọng chưa có một tí ma tít nào dính trên chiếc xe này quý vị nhé là một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản được rất nhiều người yêu chuộng hiện nay sản xuất năm 2007 cho nên chiếc xe này đã được lên form mới rồi hai cái cụm đèn pha phía trước và cái mặt nạ ga lăng này đã được lên form mới rồi và tôi đi một à, vòng quanh xe Đấy, quay thật kỹ để quý vị và các bạn theo dõi thân vỏ của nó còn rất là mọng luôn không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này chúng ta mua chiếc xe này về thì sử dụng luôn không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào cả Và bây giờ thì chúng tôi đi vào từng phần của chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi Trước hết là cái à, phần à, cabo phía trước Chúng ta thấy là nước sơn của nó còn rất là bóng luôn Đấy, in hình các cái cây xung quanh trên mặt cabo Đấy, cái cụm đèn pha phía trước bên phụ đây Chúng ta thấy là còn rất là trong luôn, như mới Đấy, không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay là bị nứt vỡ ở đây nha quý vị nhá Đấy, và cái mặt ga lăng phía trước kèm theo đó là cái biểu tượng Toyota đấy một cái thương hiệu đến từ Nhật Bản được rất nhiều người Việt à, yêu chuộng đấy. tiếp theo là cái cụm đèn pha phía trước bên lái đây chúng ta thấy rằng là cũng còn như mới luôn rất là trong không có dấu hiệu của sự hoen ố hay là bị à, bạc màu ở đây cả đấy. và cái à, ba đời sốc trước đây chúng ta thấy cũng còn rất là căng đấy không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Đấy. và nó cũng còn rất là khớp khít luôn Đấy. và cái à, cụm đèn à, sương mù phía dưới đây cụm đèn hỗ trợ sáng phía dưới đây nó cũng còn rất là trong luôn quý vị nhá đấy và tiếp theo nữa thì tôi đi vào cái à, khoang lốp phía trước đây chúng ta thấy rằng là còn rất là đẹp luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây nhá cái à, sơn phủ ờ, nhựa phía bên ngoài của nhà sản xuất vẫn còn nguyên luôn rất là sáng luôn không có một vết mọt mục trên chiếc xe này quý vị nhá và cái lốp xe của nó thì cũng còn tương đối dày với cái lốp xe này thì chúng ta cũng đi được khoảng à, một năm rưỡi nữa thì chúng ta mới phải nghĩ đến chuyện thay lốp đây và cái la răng à, của bánh trước bên lái đây đấy cái la răng này thì chúng ta thấy rằng là sơn vẫn là sơn zin của nhà sản xuất nhá và không có dấu hiệu gì của sự chảy xước hay là bị à, nứt vỡ ở đây quý vị nhá đấy cái khoang lốp của nó đây đấy còn rất là đẹp rất là sáng Đấy. và tiếp theo nữa là cái khoang lốp phía sau đây chúng ta thấy rằng là cái nhựa phủ của nhà sản xuất đây cũng còn nguyên bản luôn chúng ta thấy là không có một vết mọt mục nào cả mà nó cũng còn rất là sáng đấy cái đuôi uh, cua lốp phía dưới đây là cái nơi mà tôi rất hay quay để quý vị các bạn theo dõi đấy thì khu vực này là khu vực nó hay tiếp xúc với nước hay là nó bị đá nó văng vào đây thì nó hay bị móp méo và hay bị à, à, dỉ ở khu vực này Đấy, hay bị mọt hay bị mục ở khu vực này đây và cái keo chỉ đây cua lốp đây vẫn còn nguyên bản luôn không bị mất một phân nào cả đấy chúng thấy là như vậy rất là đẹp và cái lốp phía sau bên lái đây cũng còn tương đối dày với cái lốp này thì chúng ta đang đi khoảng à, một năm rưỡi nữa chúng ta mới phải nghĩ đến việc thay lốp đúng không ạ đây và cái à, mặt la răng à, của bánh sau bên lái đây chúng ta thấy cũng còn rất là đẹp sơn của nó vẫn là sơn của nhà sản xuất nhá không có dấu hiệu gì của sự chảy xước ở đây cả đấy và cái biểu tượng Toyota của nó vẫn còn nguyên bản đây đấy và tiếp theo nữa là tôi đi vào cái khoang à, bên à, phụ đấy trước bên phụ đây chúng ta thấy là cũng còn rất là sáng luôn cái nhựa phủ của nhà sản xuất kia cũng còn nguyên bản không có dấu hiệu gì của sự mọt mục cả đấy, đấy và cái à, lốp phía trước này nói chung là cái dàn lốp của chiếc xe này còn rất là đều đấy cả bốn quả đều như nhau hết chứng tỏ cái độ cân bằng của nó rất là tốt và chúng ta đi một năm rưỡi các chúng ta mới phải nghĩ đến việc thay lốp nhá đấy, tiếp theo là cái khoang lốp bên uh, phụ đấy, lốp sau bên phụ đây chúng ta thấy là còn rất là sáng luôn đây cái gót phía dưới đây chúng ta thấy là không có dấu hiệu gì của sự mọc mọc mục ở đây cả đây và cái keo chỉ đây đấy keo chỉ của nhà sản xuất đây là cái chỗ mà tôi chỉ tay đây này đấy cũng còn nguyên luôn không mất một phân nào nhá đấy cũng thấy là như vậy đấy rất là đẹp luôn đây và cái la răng à, bánh à, sau bên phụ đây cũng còn rất là sáng đấy, không bị à, à, nứt vỡ hay là chảy xước ở đây cả và tiếp theo nữa thì tôi đi vào à, À, cái nội thất bên trong và quay từng cánh cửa để quý vị và các bạn theo dõi đấy chiếc xe có như thế nào thì chúng tôi à, tả đúng như thế không thêm bớt nha quý vị nhá đấy cái nội thất bên trong của nó đây rất là đẹp đấy, trước hết là cánh lái đấy keo chỉ của cánh lái sùng chỉ của cánh lái đây chúng ta thấy rằng là còn nguyên bản luôn không có bị mất một phân nào đấy kể cả cái phần gót cửa phía dưới này đấy cũng còn nguyên luôn đấy, và nhựa của tabi đây chúng ta thấy là cũng còn rất là đẹp đây cái phần nhựa phía trên này là cái nơi chúng ta hay bị tí tay nó còn rất là sần và mới không bị bạc à, màu gì cả đấy các cái phím bấm đây phím bấm lên xuống kính đây cũng còn rất là sáng đấy và chiếc xe này là chiếc xe chúng tôi mua của một vị giám đốc cho nên người ta sử dụng quá kỹ luôn quý vị ạ tất cả mọi thứ trên xe đều nguyên bản chưa có dấu hiệu gì của sự thay thế hay là à, động chạm cờ lê mỏ lết ở đây cả đấy thấy là như vậy đây là cái cánh à, trước bên lái nha quý vị nhá Đấy, tôi quay thật kỹ mỗi một cái video của chúng tôi nó thường dài từ 20 cho đến 30 phút cơ đấy để tôi quay thật kỹ để quý vị các bạn theo dõi sau đó chúng ta đưa ra một cái quyết định à, của mình cũng là để đỡ mất công cho quý vị thôi đây, chúng thấy đây đấy cái chốt cửa đây đấy Đấy, từ con ốc một chúng ta thấy rằng là cũng chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết nha quý vị nhá. Đấy. Và cái à, mặt táp lô phía trước đây. Đấy, chúng ta thấy cái nhựa của nó còn quá là mới luôn nha quý vị nhá. Đây đặc biệt xe đi nhiều hay đi chúng ta nhìn vào cái à, phím còi này. Đấy, chúng ta thấy còn sần nguyên luôn hay là cái khóe vô lăng đây, đúng không ạ? Còn sần nguyên luôn không có dấu hiệu gì của sự à, mầm mòn hay là bị à, nhẵn bóng ở đây cả. Đấy, chúng thấy là như vậy rất là đẹp đấy hay là cái cần số đây chúng ta thấy là các cái con số hay là các cái dãnh số của nó còn quá là rõ luôn đấy đấy là như vậy rất là đẹp hàng ghế phía trước đây hàng ghế thứ nhất đây đấy nó là cái hàng ghế da màu đen rất là sang trọng không bị à, rách vá hay là bị bạc màu đấy còn rất là căng luôn nha quý vị nhá kể cả cái phần nhựa đây đấy chúng ta thấy là còn mới tinh luôn đấy cái chốt cửa đây đấy còn quá sáng luôn đấy. người ta đi một mình đấy cho nên là chiếc xe này gần như là còn nguyên bản kể cả những cái bậc lên xuống này chúng ta xem đấy không bị ờ, chảy xước gì cả nó vẫn còn rất là sáng rất là mới luôn đấy đây là cái cánh trước bên lái nhá tiếp theo tôi quay tiếp cái cánh sau bên lái quý vị nhá đấy trước hết đây là cái tabi cửa này ấy cũng còn rất là mới luôn không bị ờ, mòn đấy hay là không bị rách đấy kể cả cái phần nhựa phía dưới đây đấy chúng ta thấy rằng là à, còn rất là đẹp luôn rất là sần luôn nha quý vị nha đấy không bị à, bạc màu ở đây đấy, màu của nó vẫn còn rất là tươi đấy tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản thôi đấy những cái xe sản xuất năm 2007 thì chúng ta thấy chủ yếu là được lắp ráp thôi còn linh kiện thì chủ yếu là người ta nhập khẩu từ Nhật Bản về cho nên là chất lượng của những chiếc xe sản xuất ở những năm này rất là tốt đấy chúng ta thấy đây keo chỉ của cánh sau bên à, lái đây đấy chúng thấy rằng là còn đẹp luôn không bị nứt vỡ gì cả và hai nữa là nó đây kể cả phần phía dưới này là phần nó hay tiếp xúc với nước đây chúng ta thấy vẫn còn rất là nguyên bản đấy và đây là cái hàng ghế thứ hai đấy cái hàng ghế thứ hai này thì cũng còn rất là đẹp luôn đấy còn rất là đẹp luôn chủ nhân người ta độ cái bộ ghế nội thất bên trong này màu đen nó rất là sang trọng đấy đây cái chốt cửa đây chưa một lần mở nha quý vị nhá chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết ở đây đấy chúng ta thấy là còn quá là đẹp luôn kể cả các cái rong cao su này chúng ta thấy rằng cũng à, không bị à, dập vỡ gì cả nó còn nguyên luôn đấy nó còn nguyên thì đóng cửa thì nó sẽ chặt hơn đây các con ốc chốt cửa đây chúng ta thấy rằng là chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết gì cả đấy, chúng thấy là như vậy và tôi quay rất là kỹ cho nên là quý vị và các bạn à, cố gắng dành thời gian à, để theo dõi nhé đấy à, tiếp theo nữa là cái cánh trước bên phụ đấy, trước khi quay cái cánh trước bên phụ thì à, tôi quay cái à, tabi để quý vị và các bạn theo dõi đấy tabi của nó chúng ta thấy là còn rất là sáng luôn hàng ghế phía trước đây rất là đẹp đúng không ạ đấy đây cái vô lăng của nó đây chúng ta thấy còn sần nguyên đấy một chủ người ta đi cho nên người ta rất là giữ gìn luôn đây kể cả cái tay phanh đây đấy nhựa của nó cũng còn sần nguyên nha quý vị nhá đấy tất cả mọi thứ trên chiếc xe này còn rất là đẹp luôn cái táp bi của cánh trước bên phụ đây đấy chúng thấy là cái phần phía trên này là cái phần mà chúng ta hay tì tay vào đây nó còn mới nguyên đấy và chiếc xe này chúng ta thấy rằng có như thế nào thì chúng ta tôi là à, miêu tả đúng như vậy không thêm bớt nha quý vị nha đấy và chúng tôi cam kết bảo hành về chất lượng cho quý vị đấy, nếu quý vị và các bạn mua về mà phải sửa chữa lớn thì chúng tôi cam kết hoàn lại tiền và nhận lại xe đấy cộng thêm chi phí đi lại cho quý vị nữa nhé đấy đây, cái mặt tắp lô của nó đây còn rất là sáng luôn nhựa của nó không có dấu hiệu gì của sự bạc màu cả còn rất là chất Đấy, điều đặc biệt nữa là chiếc xe này máy của nó zin nhá quý vị nhá máy số zin nguyên bản chưa động chạm một con ốc nào ở khoang máy cả tí nữa thì tôi quay ờ, trực tiếp để quý vị và các bạn theo dõi tiếp theo là cái sùng chỉ à, của cánh trước bên phụ nha quý vị nhá Đấy, chúng ta thấy là còn rất là đẹp luôn Đấy, không mất một phân nào là theo chỉ của nó còn rất là đầy đạn luôn Đấy, không bị dập vỡ gì cả hay là bị nứt không có đúng không ạ Đây, chúng ta thấy con ốc này cũng chưa một lần được chạm cờ lê mỏ lết nhá đây cái phần phía dưới đây đấy rất là đẹp luôn tiếp theo nữa là cái cánh sau đấy đây tem của nhà sản xuất cũng còn nguyên bản luôn cái sùng chỉ của nó đây đấy thấy rằng là không bị mất một phân nào thì cả phần gót cửa phía dưới này cũng không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đây táp bi cửa của nó đây đấy cũng còn rất là mới luôn nha quý vị nhá đấy Đấy, hàng ghế phía sau cũng còn rất là đầy đạn đây Đấy, không bị rách dưới gì cả rồi là chân đây ui ôi còn rất là sáng luôn quý vị ạ một chủ người ta sử dụng từ đầu đấy, cho nên là chiếc xe này nó còn đẹp từ trong ra ngoài luôn đấy nói chung là quý vị đến xem xe chúng ta chỉ bàn về giá thôi chứ không bàn về xe nữa nha quý vị nhá đấy. là một chiếc xe chúng ta thấy là nổi tiếng luôn thần thánh luôn đấy chúng ta đi rất là lành đấy ít hỏng vặt đấy tiếp theo là tôi quay đến cái ờ, khoang máy nhá quý vị nhá đấy khoang máy của chiếc xe này thì chúng ta thấy rằng là như đã giới thiệu đấy được chủ nhân người ta thường xuyên bảo dưỡng ở hãng cho nên là um, còn rất là đẹp luôn đây là khoang máy chiếc xe này chúng tôi mua về thì cũng uh, chưa có ờ, dọn dẹp gì cả đấy chúng tôi chỉ mới ờ, rửa qua tí bên ngoài sau đó là quay trực tiếp cho quý vị luôn đây chúng ta thấy là zin từ con ốc một nhé chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết nha quý vị nhá đây và sơn dấu của nhà sản xuất đây vẫn còn nguyên bản luôn quý vị nhá đấy chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản đây đặc biệt là cái ốc chân máy đây quý vị đây được quay đây ấy cái ốc chân máy đây chúng ta thấy là cái sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn nguyên bản nhá và hai nữa là cũng chưa một lần chúng ta thấy chạm cờ lê mỏ lết nha quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đây kể cả con ốc máy phát này thế đây chúng ta thấy vậy chưa một lần chạm cờ lê mỏ lết đấy rồi là các con lỗ, ốc điều hòa cũng vậy chưa một lần sửa chữa ông ạ đây những con ốc uh, hộp số đây đấy chúng ta thấy rằng kia sơn dấu của nhà sản xuất kia vẫn còn nguyên bản đây và hai nữa là kia những con ốc này cũng chưa một lần chúng ta thấy chạm cờ lên mỏ lết nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đây những con ốc này vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất đây rất là đẹp đấy chưa một lần chạm cờ lên mỏ lết và máy của nó còn khô rong nha quý vị nhá không một vết dầu mỡ nha quý vị nhá đấy và chiếc xe này thì à, thích hợp với à, mọi lứa tuổi luôn đấy trung tuổi đi cũng rất là đẹp đấy và thanh niên thì cũng rất là đẹp đấy, nó toát lên một cái vẻ gì đó rất là à, thanh lịch và nó cũng rất là sang trọng đấy là cái thương hiệu được rất nhiều người yêu thích hiện nay đấy cũng thấy như vậy đây cái rằng phía trước đây tem của nhà sản xuất vẫn còn nguyên đây các cái lỗ bấm này chúng ta thấy còn xoe luôn nhá không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng ở đây cả đấy thấy là như vậy đấy pha đây hai bên à, má đây là cái má phía bên lái này đấy nhưng mà thấy rằng là không có dấu hiệu gì đấy của sự đâm đụng và chúng ta phải tác động à, cơ khí vào đây cả đấy. đến cái ốc giảm sóc này đấy chúng ta thấy là cái dấu của nó vẫn còn nguyên luôn đây kẹp chỉ của cabo trước đây. đấy rất là căng các quý vị nhá nó hơi mờ một tí nhưng quý vị và các bạn chú ý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 Đấy, giá trên bao gồm cả rút hồ sơ và vận chuyển cho quý khách tôi đang quay cái cabo trước đây chúng ta thấy rằng là đây các cái à, lỗ bấm của nhà sản xuất đây vẫn còn tròn xe luôn đây và thương hiệu Toyota đây được dập nổi ở đây nếu như bị đâm đụng thì chúng thấy rằng là à, cái chữ này nó sẽ không còn nguyên vẹn như vậy đấy các cái lỗ bấm tròn xe luôn đấy đặc biệt là máy zin số zin đấy chúng ta thấy là như vậy đấy trong này nó hơi kín một tí chứ tôi không quay được vào thôi chứ những con ốc ở phía trong này cũng đều zin hết cho quý vị nhá Đấy. rất là đẹp luôn quý vị ạ rồi bây giờ chúng tôi nổ máy để quý vị các bạn theo dõi nhá đấy máy đang nổ luôn không có dấu hiệu gì của sự rung giật ở đây máy rất là êm luôn đấy, đứng gần cũng không nghe thấy tiếng nổ luôn đấy hộp số của nó còn rất là sáng luôn các chi tiết còn nguyên bản đây chúng ta thấy là đây con ốc chân máy đây những con lần chạm được lên mà lên dấu sơn là sản xuất tiền vẫn còn nguyên luôn đấy rất là đẹp đây vừa rồi thì tôi đã giới thiệu với quý vị về cái khoang máy không động cơ và cũng đang nổ máy để quý vị và các bạn theo dõi nhé máy của nó rất là êm và nhiên liệu của nó thì tiêu thụ từ 7 à, cho đến 8 lít xăng trên 100 km nha quý vị nha rất là tiết kiệm nhiên liệu máy thì cực kỳ bền bỉ máy đã được sử dụng công nghệ VVTi nha đấy, đấy. đấy là cái khoang động cơ cũng như là nổ máy để quý vị và các bạn theo dõi nhé tiếp theo là đến à, cái cốp sau Đấy. cốp sau Đấy. đây đây là cái khoang lốp phía sau đây còn rất là sáng luôn quý vị nhá Ủa, ồ, như mới ấy. không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây cả Đấy, cái khoang lốp của nó còn quá là sáng luôn nha quý vị nhá đây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 xe mới nhất mà chúng tôi cập nhật hàng ngày đấy đây cái cabo sau đây treo chỉ của nó đây đấy. còn rất là đẹp luôn đấy đây đấy cái xương của cabo đây chúng ta thấy rằng là còn mọc tanh luôn đấy không có dấu hiệu gì của sự tâm đụng ở đây nha quý vị nha đấy. đây cái quy khóa phía sau đây cái con ốc phía trong đây chưa một lần mở nha quý vị nhá đấy rất là đẹp luôn đấy đây đấy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 sau đó chúng ta đưa ra một cái quyết định thật chính xác nhá đây, thân vỏ của nó còn quá là đẹp luôn đấy rất là mọng và cái kiểu dáng của nó cũng còn rất là thời trang rất là lịch lãm thanh lịch nha quý vị nhá đấy quá là đẹp luôn cụm đèn pha phía sau của nó cũng còn rất là trong luôn cụm đèn pha phía sau của nó cũng là cụm đèn pha nguyên bản theo xe nhá đấy chưa một lần thay thế nha quý vị nhá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 tắp bi cửa bên lái đây đấy này, đấy là cái mặt tắp lô đấy bên lái đây vô lăng đây quá đẹp luôn gương kính chỉnh điện hết cụp điện nhá gương cụp điện nhá quý vị nhá đấy rồi là chủ nhân người ta đang đầu tư thêm các cái thanh nhạc chrome rất là sáng rất là đẹp tạo cái điểm nhấn cho chiếc xe này đấy là như vậy đây cửa sau đây đấy rất là đẹp luôn vâng và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu rất là kỹ